phén màn nguyên nhân bị bỏ sót về trận Đại Hồng Thủy. Trong Kinh Thánh từng viết rằng, trước khi trận Đại Hồng Thủy xảy ra, sự gian ác của loài người nhiều quá đỗi. Kinh Thánh cũng nói rằng, trái đất đã trở nên bại hoại trước mắt Đức Chúa Trời, vì lúc đó có đẩy dẫy sự hung bạo và vô luân. Về sau này, trận đại hồng thủy được xem là thần thoại và được lưu truyền qua các nền văn minh khác nhau. Giả như đại hồng thủy đúng là ký ức của nhân loại thì nó đang nói gì với chúng ta nội hàm gì ẩn đằng sau một sự kiện từ thời viễn cổ trên quy mô toàn thế giới đây. Thúy Hằng rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay của Duyên Vạn Cổ. Ngày hôm nay, Thúy Hằng muốn chia sẻ với quý vị về bằng chứng chân thực nhất được tìm thấy ở Bắc Mỹ liên quan tới truyền thuyết về trận đại hồng thủy được nhắc tới trong Kinh Thánh. Có một truyền thuyết như vậy đã được lưu truyền giữa những người bản địa ở Bắc Mỹ. Từ rất xa xưa trước kia, con người và muôn vật đã trở nên rất tàn ác họ đã hoàn toàn lãng quên mất Thượng Đế và những lời gian dạy của Ngài. Vì vậy, Thượng Đế đã quyết định hủy diệt thế giới đã không còn đủ tiêu chuẩn này và khai sáng một nền văn minh mới. Trước tiên, Thượng Đế an bài cho một số người lương thiện di chuyển lên đỉnh núi. Sau đó, Ngài thả ra loài chim lôi điểu, chim sấm, một sinh vật thần thoại, con chim toàn thân phát ánh sáng rực lửa khiến cho cả thế giới phải run sợ. Trong ngọn lửa ngất trời, rừng rậm hóa thành đất cháy, núi non đổ sập, tiếp đến là một trận hồng thủy ngút trời. Nó dập tắt ngọn lửa nhưng lại làm ngập nước toàn thế giới. Chỉ những người đã lên đến đỉnh núi trước đó mới may mắn thoát khỏi được thảm họa. Sau khi hồng thủy qua đi, những người trú ẩn trên đỉnh núi cuối cùng cũng có thể trở lại mặt đất. Họ nhìn thấy xương của một con thú khổng lồ bị chôn vùi giữa đá và đất bùn. Sau đó, thế giới trở nên lạnh giá hơn Vậy, quý vị sau khi nghe câu chuyện này có cảm thấy nó giống với ghi chép về trận Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh hay không? Cả hai truyền thuyết trên đều có phần tương đồng nhau, nhưng câu chuyện được kể ngày hôm nay có một điều khá độc đáo, chính là có nhắc đến một loài chim lôi điểu, con chim sấm. Con chim sấm này cũng là căn nguyên của trận Đại Hồng Thủy. Con chim sấm rực lửa mà Thượng Đế đã thả ra, nó là gì? Sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Từ truyền thuyết trở lại thực tế ở phía đông của tiểu bang Washington có một khu vực rộng lớn được gọi là Channel Capland. Nó đẩy dãy kênh rạch giống như một mê cung vậy. Nhiều nơi là đất hoang tàn cỗi, không có đến một ngọn cỏ. Trong những năm 1920, giáo sư địa chất người Hoa Kỳ là Jay Hollenbrecht đã đến đây. Ông là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Sau đây, chúng tôi sẽ gọi tắt ông là giáo sư Jay. Giáo sư Jay đã nghiên cứu rất kỹ những cảnh rạch này. Ông cho rằng chúng thực sự là những vết sẹo trên bề mặt của trái đất. Đó là những vết sẹo đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng nhưng vẫn chưa lành. Cách khu vực Skepland không xa có một cái lòng chảo Quincy. Đây là một vùng trũng rộng khoảng 1.500 km vuông. Địa hình ở đây được gọi là địa mạo Collie. Ngoài ra còn có dày đặc các lõm đất và rãnh sâu khổng lồ. Nơi đây phân bố đầy những mảnh vụn của đá ba gian. Độ dày của những mảnh lớp vụn này là hơn 100 mét. Sự hình thành của những lõm đất này dường như đã có một sức mạnh to lớn cường đại nào đó đã tạo đi bề mặt của mặt đất để nó lõm vào. Giáo sư Dre nhìn thấy những tảng đá cao chót vót đứng trơ trọi trên vùng đất hoang ở thùng lũng Quincy. Trông cứ như thể là nó đã bị ném bỏ ở đây bởi một lực lượng không xác định nào đó. Vì vậy, ông đã nảy ra một suy nghĩ rằng phải chăng Trần Đại Hồng Thủy thời tiền sử đã tạo nên địa hình như vậy sao? Giáo sư Dre biết đây là một lý thuyết đi ngược lại với tư tưởng vào thời điểm đó. Vào thời gian đó, thiết tiến hóa của Darwin đã thống trị thế giới với ưu thế tuyệt đối. Trong lĩnh vực địa chất cũng không ngoại lệ, đặc điểm của thiết tiến hóa này chính là mọi thứ đều diễn ra dần dần theo từng bước. Tất cả các lực lượng địa chất mà chúng ta thấy ngày nay chính là hết thảy đã tồn tại trong quá khứ. Tất cả những biến hóa này đều được thực hiện từ từ trong hàng triệu năm, hàng chục triệu năm. Như vậy mới phù hợp với giả thuyết về thuyết tiến hóa. Nếu đột nhiên nói rằng có một thảm họa bất ngờ đã xảy ra và sau một đêm đã vẽ lại bản đồ sông núi, điều này vào thời điểm đó nghe giống như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Không còn phù hợp với sự tiến hóa nữa, ngược lại nó lại phù hợp với thuyết sáng thế trong tinh thần hơn. Đương nhiên trong cộng đồng giới khoa học, điều này lại hoàn toàn không chính xác về mặt chính trị. Do đó, giáo sư Dre biết rằng rất khó để đưa ra giả thuyết về chất đại hồng thủy. Ông đã rất cẩn thận để bản thân không phải bước vào bãi mìn. Ông đã rất khéo léo khi nói rằng cao nguyên Colombia rộng 7.700 km vuông từng bị lũ băng cuốn trôi, một sự kiện thủy lực đáng kinh ngạc. Nó đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất, từ đó mới hình thành địa hình như hiện nay. Quả nhiên, đúng như những điều ông nghĩ, ngay sau khi báo cáo của ông được xuất bản, nó đã gây ra một cơn sóng thần trong cộng đồng địa chất, sóng thần nước bọt. Mọi người cho rằng ý tưởng này của giáo sư Jay quá là quái đản. Giống như một nhà vật lý đã nói rằng bạn có thể chế tạo một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn bằng một que kem. Quá là tức cười và quá là buồn cười. Thành quả nghiên cứu bị nhạo báng vì đi ngược với thuyết tiến hóa những người có vai vế nhất trong cộng đồng địa chất đều không đồng ý với ý kiến của giáo sư Dre. Ngay cả những người bạn học đại học của ông cũng cười nhạo ông. Kết quả là giáo sư Dre đã trở thành một người không bình thường trong lĩnh vực địa chất. Ông trở thành kẻ cô độc lẻ loi, bước đi giữa cánh đồng hoang vu. Tuy nhiên, giáo sư Dre, một con người rất kiên cường, ông đã không ngừng suy nghĩ một trận hồng thủy lớn như vậy đến từ đâu? Trước khi các sông băng tan chảy ở đây, độ dày của lớp băng hơn 1.000 mét. Là lực lượng gì đã khiến cho một lớp băng dày như vậy nhanh chóng tan chảy, từ đó mà hình thành một trận hồng thủy tinh người như thế? Một thời gian dài trôi qua mà ông cũng không thể tìm ra câu trả lời. Có lúc giáo sư Trey đã chùn bước, chẳng lẽ suy nghĩ này của mình thật sự là sai lầm sao? Vì vậy, ông liền đi thực tế để có được hiểu biết chính xác, khảo sát tại chỗ khi ông nhìn thấy những bằng chứng địa chất vững chắc này, nó đã củng cố niềm tin của ông. Tất cả những thứ này đều thực sự do một trận hồng thủy kinh hoàng đã gây ra. Đồng thời, khi giáo sư Dre của chúng ta đang nỗ lực gian khổ để tìm ra sự thật, thì những chuyên gia trong giới địa chất cũng không nhàn rỗi. Họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm. Họ nhận định rằng học thuyết thảm họa mà giáo sư Dre đưa ra là một kẻ thù truyền kiếp của thuyết tiến hóa. Nó là điều dị đoan, kỳ quái, nhưng phương pháp nghiên cứu của giáo sư Jay lại rất khắt khe. Các chuyên gia không có cách nào để phủ nhận nó một cách hợp lý từ các phương pháp nghiên cứu. Kết quả là các chuyên gia học thuật đã thay đổi chiến lược của mình. Họ buộc giáo sư Jay cung cấp bằng chứng chứng thực được sự tan chảy lớn của sông băng này. Phải có một cơ chế mới có thể gây ra một trận đại hồng thủy nếu không chứng minh được thì họ sẽ kiên quyết từ chối chấp nhận lập luận của ông. Đây quả thật là làm khó giáo sư Jay, bởi vì lúc đó không phát hiện được bất kỳ bằng chứng nào đủ để giải thích về sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng. Nhưng một vài năm sau, một nghiên cứu khác cho thấy không xa về phía đông của địa Mount Kepler mà giáo sư Trey đang nghiên cứu là tiểu bang Montana. Nơi đây có thể đã từng tồn tại một hồ băng khổng lồ, nó được gọi là hồ Missoula. Hồ băng trên núi cao này có khả năng đã hình thành một đập băng rất cao, cũng đã có những vụ vỡ đập. Kết quả là, trong một khoảng thời gian ngắn, một lượng lớn nước hồ đã bị đổ xuống phía tây của tiểu bang Washington. Nó làm sói mòn đất và tạo thành địa mạo Scabland. Giáo sư Trey về cơ bản cũng chấp nhận lập luận này. Ông cảm thấy như nó đến thật đúng lúc, có thể dùng để giải thích một phần cho phát hiện của mình. Thế là sau 30 năm kể từ khi ông đưa ra giả thuyết rằng có một trận đại hồng thủy duy nhất đã tạo nên địa mạo Scabland, vào năm 1959, giáo sư Trey của chúng ta cuối cùng cũng đã bắt đầu tỏ ra nhượng bộ. Ông nói rằng đó không phải là một trận hồng thủy mà chắc phải có tới 8 trận hồng thủy đã cùng nhau tạo ra loại địa hình này. Như vậy, ông đã thực hiện bước đầu tiên để làm hài lòng các học giả tiến bộ. Dùng ngôn ngữ ngày nay mà nói, đó là giáo sư Trey đã bắt đầu trở nên đúng đắn về mặt chính trị. Nhờ đó mà ông cũng đã được hồi báo và giành được giải thưởng lớn về địa chất. Ông từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, từ dân đen trở thành giới tinh hoa, thành đại diện của giới học thuật. Những người trước đây từng khuyến khích gây khó dễ cho giả thuyết của ông, này cũng phải cải tà quy chính. Nhưng vào năm 1965, các chuyên gia địa chất cuối cùng đã đích thân đến tiểu bang Washington. Sau khi xem xét địa đạo Skepland, họ đã bị sự chân thực của thực tế làm cho khiếp sợ. Rất nhiều người đã bắt đầu đồng tình với giả thuyết của giáo sư Trey rằng một thảm họa đã xảy ra, nhưng họ vẫn nhấn mạnh là thảm họa này không phải xảy ra cùng một lúc. Đúng hơn, nó xảy ra dần dần. Giáo sư Trey ở tuổi 96, ông đã nhận được huy chương Penrose, giải thưởng thành tựu cao nhất trong giới địa chất Hoa Kỳ. Có vẻ như đó là một kết thúc có hậu và tưởng chừng như mọi thứ đã lắng xuống, nhưng đây có thực sự là kết quả cuối cùng hay chăng? Hậu bối tiếp tục công trình nghiên cứu. Sau khi giáo sư Trey qua đời, các học giả tiến bộ đã đem lập luận về một đại hồng thủy duy nhất của ông biến thành lập luận rằng đã có 40 đến 80 lần vỡ đập hồ băng và gây thảm họa lũ lụt. Điều đó tương đương với việc đem nó kéo trở lại con đường cũ là tiến hóa dần dần mọi thứ trở lại điểm bắt đầu và trận đại hồng thủy thời tiền sử mà Kinh Thánh nói đến là không tồn tại, mà là tất cả thay đổi đều diễn ra từ từ. Mặc dù giới học thuật 5 lần 7 lượt cố gắng chèn ép, nhưng sau giáo sư Dre luôn có những bước chân theo đuổi sự thật, người lý tưởng xuất hiện 60 năm sau, giáo sư John Shaw, một nhà nghiên cứu thảm họa sông băng người Canada, lại lần nữa đề cập lại lý luận của giáo sư Trey. Giáo sư John Shaw đã giải thích bí ẩn về sự hủy diệt của Atlantis trong 24 giờ. Tuy nhiên, giáo sư Shaw lại có quan điểm khác. Ông cho rằng hồ Missoula ở Montana quá nhỏ, tối đa chỉ có 2.000 km khối nước. Căn bản là nó không có đủ sức mạnh để thúc đẩy hình thành địa đạo Scapland tại tiểu bang Washington. Theo tính toán của ông, phải có hơn 100.000 km khối nước, ước chừng phải khoảng 50 hồ Missoula mới đủ. Giả thuyết này đã được xác nhận bởi một nhóm nghiên cứu Nhật Bản sử dụng mô hình máy tính. Lần này, giáo sư Shaw đã gặp may mắn hơn giáo sư Trey. Ông không cô đơn, ông có người bảo bạn. Một nhà địa chất khác vào những năm 1990, giáo sư Chi Warren Hunt cũng đang nghiên cứu lập luận của ông giáo sư Trey. Ông cũng nghĩ rằng hồ Mitriola không có nhiều nước như vậy, không có khả năng đó, chỉ là dữ liệu mà ông đưa ra còn phóng đại hơn nhiều so với dữ liệu của giáo sư Shaw. Theo tính toán của ông, phải cần đến 840.000 km khối nước, tương đương với 1 phần 10 sức chứa của các sông băng ở Bắc Mỹ lúc bấy giờ mới có thể tạo ra địa hình Scapland như hiện đang có ở tiểu bang Washington. Giáo sư Hunt đã đưa ra một giải thuyết điên rồ. Cuối cùng, lôi chim, con chim sấm mà chúng tôi đề cập ở phần đầu chương trình ngày hôm nay, ở đây giáo sư Hunt nói rằng là một ngôi sao chổi có đường kính 0,5 km đã vào vào trái đất năng lượng nó giải phóng đã nhanh chóng làm tan chảy toàn bộ các sông băng trên khắp thế giới, gây ra trận đại hồng thủy toàn cầu được ghi lại trong Kinh Thánh. Vậy, ngôi sao chổi đó có phải là con chim sấm với toàn thân phát ánh sáng quang rực rỡ hay không? Chỉ đáng tiếc một điều rằng không có bằng chứng nào về sự tồn tại của sao chổi được tìm thấy vào thời điểm đó, cũng chính là không tìm thấy bằng chứng cho sự tồn tại của lôi điểu. Người ta phỏng đoán rằng những ngày của giáo sư Hunt trong giới học thuật cũng không mấy dễ dàng, bởi vì thời gian đó lại đang bước vào thiên niên kỷ. Một nhóm nghiên cứu của Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về một ngôi sao chổi đã va vào trái đất trong thời kỳ Younger Dryas cuối cùng. Bằng chứng chắc chắn nhất cũng đã được thêm vào. Trung tâm của cú va chạm lại tình cờ chính là tròn băng gần địa hình mà ngày nay gọi là địa đạo Skepland. Sao chổi có đường kính khoảng 2 km, tất nhiên nó đủ để kích hoạt cái mà giáo sư Trey gọi là trận đại hồng thủy thời tiền sử. Báo cáo nghiên cứu cho biết trung tâm của vụ tác động là ở Canada, trong phạm vi rộng lớn 50 triệu km vuông từ trung tâm tác động. Người ta phát hiện ra các vệt kim loại độc đáo do thiên thạch để lại, trong đó có hàm lượng rất cao của bạch kim, hạt thép và kim cương nano. Sức nóng từ tác động của sao chổi đã đốt cháy những khu rừng lớn. Sóng xung kích và bụi bốc lên chặn ánh sáng mặt trời, gây ra một mùa đông ngắn trên toàn cầu. Cho nên, đó là một quá trình nóng trước rồi sau đó mới lạnh là phiên bản ngoài đời của bộ phim Khúc ta của lửa và băng của giới địa chất. Sau thảm họa này, những loài động vật có vú khổng lồ ở Bắc Mỹ, những con voi ma mút, voi răng mấu và rái cá khổng lồ đều bị tuyệt chủng. Ngày hôm nay, chúng ta tại công viên Badlands thuộc tiểu bang Nam Dakota, Hoa Kỳ vẫn có thể nhìn thấy bộ xương của những loài thú khổng lồ này. Các nền văn minh bản địa sớm nhất ở Bắc Mỹ như chúng ta biết ngày nay, nền văn minh Clovis cũng đã biến mất sau sự kiện va chạm sao chổi này. Cuối cùng cũng đến lúc huyền thoại và thực tế gặp lại nhau. Cũng có thể nói rằng huyền thoại cũng chính là lịch sử, chỉ có điều thời gian đã trôi qua quá lâu dài. Hơn nữa, với tư duy thực chứng phổ biến như hiện nay, nó đã trở thành một huyền thoại khó tin. Nếu muốn chứng minh được truyền thuyết là có thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạn càng cố gắng lao vào cái mà cả thế giới quay lưng, cũng giống như nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, giáo sư Trey. Cuối cùng, ông đã chọn một mức độ thỏa hiệp nhất định, nhờ đó mới được người khác công nhận. Nếu như bạn muốn trở thành một chiến binh theo đuổi sự thật thì nhất định phải đi trên một con đường đầy trắc trở và trông gai. Thưa quý vị thân mến, cho đến ngày nay, rất nhiều người trong chúng ta vẫn tin rằng Đại Hồng Thủy chỉ là một câu chuyện hư cấu, là truyền thuyết lưu truyền trong tôn giáo mang màu sắc tâm linh. Tuy nhiên, qua câu chuyện mà Thúy Hằng vừa chia sẻ bên trên, phải chăng chúng ta nên có cái nhìn khác đi về truyền thuyết này? Khi các nhà khoa học thực chứng vẫn chỉ tin vào những cái mà họ chứng minh được, thì song song đó vẫn có những nhà khoa học tin vào sự tồn tại của thần và chứng minh điều đó bằng những công trình nghiên cứu của mình. Dẫu những công trình nghiên cứu của họ có vấp phải sự phản đối gai gắt từ dư luận hay giới nghiên cứu thì vẫn cho chúng ta thấy những nỗ lực đáng trân trọng của họ, có đúng không ạ? Thúy Hằng xin phép khép lại video ngày hôm nay tại đây. Nếu có bất kỳ ý kiến hay đóng góp gì thì các bạn hãy vui lòng để lại comment ở bên dưới nhé. Đừng quên ủng hộ Duyên Vãng Cổ bằng cách bấm like và share video. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.